ai đông về đàn ai cho đôi để mưa gió về đừng lạnh lùng để em trong bao ngày xa cánh đan mộng đẹp vào chiếc áo mùa đông cây lá âm thầm chờ mùa đông thêm tươi lá rơi mấy mùa là mây đông lòng thêm ấm những khi hành right. về xa nhau chưa bao lần gặp lại kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa 色。 Thank you.